Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân giải phóng tiến vào dinh độc lập, đặt dấu kết cho cuộc chiến đấu vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước toàn thắng. Đã có rất nhiều phim tài liệu ghi lại hình ảnh ở tòa dinh này và Đài Phát thanh Sài Gòn vào ngày đại thắng. Trong đó có những câu chuyện của các nhân chứng tiêu biểu thuộc hai chiến tuyến. Nếu những người của lực lượng cách mạng thường được gọi là những nhân chứng thứ nhất thì ở phía Việt Nam Cộng Hòa là những nhân chứng thứ hai. Nhưng còn có những người không mang quân phục của lực lượng cách mạng, cũng không phải tướng lĩnh hay quan chức của chính quyền Sài Gòn, cùng có mặt chứng kiến tham gia sự kiện trong thời điểm lịch sử. Và đó là những nhân chứng thứ ba. thực hiện phim này, đoàn làm phim đã gặp gỡ, ghi lại hồi ức của kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái, nguyên chủ tịch Tổng hội sinh viên Sài Gòn. Cựu phóng viên Kỳ Nhân, nguyên phóng viên hãng thông tấn Mỹ AP tại Sài Gòn. Cựu nhà báo, tiến sĩ kinh tế Hà Huy Đỉnh, nguyên chủ nhiệm tuần báo thị trường miền Nam. Cựu phóng viên hãng thông tấn Mỹ UPI tại Sài Gòn Hoàng Giang Cường. Cựu sinh viên phong trào Nguyễn Tân nguyên sinh viên Đại học Khoa học Sài Gòn. Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã, nguyên chủ biên và chủ bút tạp chí sử địa tại Sài Gòn. Ngoài ra, còn trích tư liệu của cố nữ phóng viên Pháp Françoise Domingue, cố nhà báo Tây Đức Boris Galas, nguyên phóng viên báo tấm gương của Tây Đức và các tư liệu khác. Hồi ức của các nhân vật trong phim được kể theo giờ Sài Gòn năm 1975, sớm hơn giờ Hà Nội một tiếng, vì các nhân chứng đều từ lâu đã hoạt động tác nghiệp ở Sài Gòn. Từ ngày 12 tháng 6 năm 1975, nước Việt Nam thống nhất sử dụng một giờ là giờ Hà Nội như hiện nay. Một ngày đầu tháng 4 năm 2016, những người năm xưa cùng nhau đến dinh độc lập nhìn đông đảo du khách bốn phương Khác xa lắm cái không khí khó tả 41 năm trước Vào buổi sáng ngày 30 tháng 4, 1975 Phút nhàn nhã bên nhau hôm nay rất khác buổi sáng nhiều biến động năm nào Khi họ còn chưa biết nhiều về nhau Việc ai người ấy làm từ cơ sở nổi dậy ở Đại học Hoàng Hạnh thì chúng tôi có nghe được cái tiếng nói của ông Dương Quang Minh hồi 9 giờ rưỡi Sài Gòn mà bây giờ là giờ 8 giờ rưỡi giờ Hà Nội đấy thì lúc đó thì ông Dương Quang Minh nói là sẽ mời bên phía cách mạng tới để bàn giao chính quyền Xin trích hai đoạn trong lời yêu cầu của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh phát đi sáng 30 tháng 4, 1975. Tôi yêu cầu tất cả các anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hãy bình tĩnh, đừng nổ súng và ở đâu ở đó. Chúng tôi ở đây chờ gặp chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam để cùng nhau thảo luận về lễ bàn giao chính quyền trong vòng trật sự và tránh sự đổ máu vô ích của đồng bào là chúng tôi lên cái xe của nhà báo Nguyễn Văn Hồng tôi là Nguyễn Hữu Thái và giáo sư Quỳnh Văn Tòng là một trí thức ở Pháp về thì chúng tôi đi vào thẳng dinh độc lập chúng tôi đi cái đường ờ, cổng phụ đó đường Nguyễn Du vào và thấy vắng quá thì chúng tôi đi thẳng luôn tới cái thềm dinh Nhà báo Hà Quy Đỉnh đến Dinh cùng lúc với nhà báo Tây Đức Boris Galas. Khoảng 9 giờ sáng ngày 30 tháng 4, tôi tới trước cổng Dinh độc lập. Ngay khi đó, thì từ sau lưng tôi, Boris Galas đến từ lúc nào chạy ra phía trước đề nghị tôi ghi lại bức ảnh với các nhân viên của dinh độc lập. Tiếp đó là ảnh lực lượng bảo vệ dinh buông súng, bất lực ngoài sân. Một số nhà báo nước ngoài đang tranh thủ phỏng vấn ông Dương Văn Minh tại hành lang bên trong dinh. Ký giả Phạm Kỳ bút danh kỳ nhân, phóng viên ảnh hãng thông tấn AP của Hoa Kỳ vào dinh, đến thẳng phòng nội các, quan sát. Cái 10 giờ rưỡi là tôi đã có ở dinh độc lập rồi. Cái lúc đó thì à, à, ông Dân Dân Minh ngồi đó với một số dân biểu đối lập, tức là thành phần thứ ba đã kể cả Thượng viện, Hạ viện. Trong đó có như ông Lý Quý Trung, rồi ông Phan Xuân Quy, rồi những cái ông dân biểu như là hồ ngọc nhuận nguyễn văn binh những ông này là tập trung ở đó và đợi quân giải phóng đến để bằng giao chúng tôi đi tới chính là tìm ông lý quý trung lý quý trung là tổng trưởng thông tin duy nhất của trong chính nội các Dương Văn Minh lúc đó được chỉ định và ông Trung và tôi là bạn với nhau thì chúng tôi chính là muốn thuyết phục ông Trung cùng tôi và số anh em là đi cái xe công xa của chính quyền có cấm cờ của Việt Nam Cộng Hòa để ra đài phát thanh. Nhưng ý định này không thực hiện được, rồi bất ngờ ập đến. Thì ông Trung đồng ý rồi, nhưng mà khi đi tìm mấy ông tài xế để mà lái đi đó thì mấy ông tài xế nghe xung quanh có tiếng súng ông sợ quá ông nói nếu chúng tôi đi ra thì chúng tôi sẽ bị bắn chết thành đang ngần ngừ ở đó thì ở chỗ thềm dinh đó thì nhìn vào cái đường, đường thống nhất hồi xưa là bây giờ là đường Lê Duẩn đó thì thấy đoàn xe tăng của chúng ta tiến vào rồi anh chạy lên đó đụng cái rầm thì ông nói sau khi đụng chạm thì có người hướng dẫn ông chạy lên từ phòng họp nội các, Tổng thống Dương Văn Minh đi ra. Anh Thận tức tốc yêu cầu đưa anh lên nóc dinh cắm cờ giải phóng. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của các chiến sĩ vào dinh đầu tiên. Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, nguyên phụ tá ừ. Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam Cộng Hòa kể lại, ông đã ra lệnh cho Đại tá Vũ Quang Chiêm, chánh võ phòng phủ Tổng thống, dẫn đường. Đại tá Chiêm dẫn anh Thận đến thang máy. Cùng đi có giáo sư Huỳnh Giang Tòng, và kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái. Lần đầu tiên nhìn thấy thang máy nhỏ, anh Thận lùi lại, cảnh giác. Nó lừa bắt nhốt mình vào đó thì làm thế nào cấm cờ? À, chúng tôi thuyết phục ổng vào nhưng mà ổng cứ ngần ngừ ngần ngừ rồi. Thì cuối cùng tôi nói thanh chim vô trước rồi ông Thận cuối cùng ông chấp nhận vào nhưng mà cái cần ăn tay nó ông dài quá thì chúng tôi phải giúp ông bẻ gặp cái cần anten nó đi lấy cùng cái cờ đi lên trong cái thang máy nhỏ để lên nóc dinh ra khỏi thang máy bốn người đi dọc một hành lang dài và rộng tiếp đó lên một cầu thang hẹp gấp khúc để lên sân thượng đại tá chim đi xuống ba người bùi quang thận nguyễn hữu thái quỳnh văn tòng theo một cầu thang gỗ ra cột cờ phía trước cái cờ tương đối nó lớn nghĩa là nó rộng bằng cả cái phòng này nè thành và không có cái vũ khí gì thành khi xé giật ra đó rất là lâu thành chúng tôi mất ba bốn phút mới làm xong mà nhất là tôi thấy nhìn xuống dưới ở cái sân trước dinh độc lập thì thấy uh, xe xe cộ của chúng ta đã dàn hàng ngang và chĩa súng lên trời rất nóng lòng trong thời gian gỡ cờ Việt Nam Cộng Hòa thì nhiều xe tăng của Lữ đoàn Tăng 203, Quân đoàn 2 và chiến sĩ của Trung đoàn Bộ binh 66 thuộc Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 nhanh chóng đổ bộ vào Vinh. Tôi và Galas tức tốc chạy lên lầu 1 để ra ban công để có tư thế chụp ảnh đoàn tăng tiến vào Vinh. thì những ảnh như tôi đã chụp được thì đoàn tăng chia ra hai cánh trái phải đi vòng vào dinh. Nhà báo Tây Đức Boris Galas chọn góc máy hướng thẳng cửa dinh, ghi lại hình ảnh các đoàn tăng quân giải phóng nối nhau tràn đến. Khi kéo được cây cờ lên rồi thì ở dưới sân bắn đùng đùng đùng đùng lên, bắn lên trời để chào mừng. Ông Dương Văn Minh và Thủ tướng Vũ Văn Mẫu được các sĩ quan chiến sĩ quân giải phóng đưa sang đài phát thanh để đọc lời đầu hàng. Chúng tôi rời khỏi dinh để đi xuống hai chiếc xe jeep đậu sẵn ở dưới sân. Dương Văn Minh, Vũ Văn Mẫu và Phạm Xuân Thệ lên chiếc xe đầu tiên ra tới thềm phía trước dinh độc lập tôi thấy Galas và Bùi Tùng đang nói chuyện với nhau và bức ảnh đó tôi đã ghi lại. Chính ủy Bùi Văn Tùng, hai nhà báo Boris Galas và Hà Huy Đỉnh cùng hai ông Nguyễn Hữu Thái, Huỳnh Văn Tòng lên chiếc xe jeep thứ hai. Chiếc thứ ba là của nhà báo Kỳ Nhân. tôi cũng có một chiếc xe của hãng cấp cho tôi à, một chiếc uh, à, Morif chiếc xe riếp nhỏ à, là vì cái xe của tôi là có một số anh em à, người ta gọi là quân báo đó đi theo ông thệ với lại ông tùng đó rồi họ là quân đội nên chứ họ lên xe tôi họ đi mấy người bên quân báo quân đội họ phải đi uh, sang bớt qua xe tôi để mà qua từ dinh độc lập qua đài phát thanh ở nguyễn bình khiêm ba chiếc xe rời dinh chạy dọc đường thống nhất nay là đường Lê Dưỡng. Rẽ sang đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Đài Phát thanh Sài Gòn, nằm cách Dinh Độc Lập khoảng 2 km. Nay là Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, ba sinh viên phong trào nội thành Sài Gòn đã cùng quân giải phóng chiếm giữ. Từ từ từ đó rồi thì có một cái à, đội xe theo tôi nghĩ rằng cái đó là anh em giải phóng quân một cái xe rip chạy đấy xịt phía trước vô trong thì cái đưa cờ thì lúc đó ba thằng phân công với nhau thằng bảo vệ cái cổng nói vậy chứ cũng phải chú ý cái đó một anh em là cái kéo cờ cũ rồi là trương cờ giải phóng lên sau đó theo tôi thì thời gian nó cũng phải dài lắm đâu thì ông dương minh vương một đoàn quân có nhiều anh em à, là đến thì tụi tôi á, là hướng dẫn lên cái chỗ để à, phát thanh đài phát thanh sài gòn không lớn chỉ bằng một biệt thự hai tầng loại dừa. Các sinh viên hướng dẫn cả đoàn lên cầu thang vào một phòng trống không. Vô trong đó thì uh, máy mở, tức là cái máy phát thanh mà nó mở thì cái đèn xanh nó báo, nó báo hiệu nhưng mà sự thật là không có chuyên viên, bỏ ngỏ. Anh tôi thấy vậy tôi mới đề nghị là với lại uh, hai anh bộ đội đi theo đó. Tôi nói anh theo tôi để về làng tôi chở chuyên viên vì mấy ông chuyên viên mà làm đạo phát thanh đều ở cái làng báo chí với tôi tức là ở Thảo Điền thì mấy anh đó đồng ý tôi về khoảng chừng uh, ờ, 30 ờ, phút sau là là lại lấy là mấy anh lên sử dụng đài phát thanh để cho ông ờ, Dương Văn Minh đọc lời đầu hàng trong thời gian đi tìm người vận hành phát thanh tại đài mọi việc vẫn tiếp tục diễn ra ngồi trong phòng khách đó thì chính ông Bùi Văn Tùng thảo cái văn bản đầu hàng của cho ông Dương Văn Minh đọc và mấy ông đều mệt mỏi ngồi đó và tôi thấy là mất cả 15-20 phút ông Tùng mới làm xong cái văn bản và đưa cho ông Dương Văn Minh đọc. Sau này, nhà báo Boris Galas tả lại trong phóng sự Sài Gòn ngày 30 tháng 4 1975. Cuối cùng, mọi người đã sẵn sàng, nhưng không ai trong số người này biết sử dụng máy ghi âm. Chính ủy Tùng hướng dẫn rất rõ ràng cho tôi những việc tôi phải làm. Minh cần phải đọc lại bản tuyên bố vào máy ghi âm của tôi, Việc này được lặp đi lặp lại 3 lần. Tôi thấy là có tranh cãi qua lại giữa ông uh, tướng Dương Văn Minh và ông Bùi Tùng. Vì ông Minh thì ông nói thôi xin cho tôi gọi là đại tướng chứ không muốn dùng chữ tổng thống. Vì cái tiếng đại tướng thì dân miền Nam người ta quen hơn. Và xin cho tôi nhưng mà ông Trung tá Tùng thì ông không đồng ý Ông nói thôi anh dẫu sao anh cũng đã làm tổng thống mấy ngày rồi Thì bây giờ anh phải nói nhân danh vừa tổng thống vừa đại tướng Để anh có thể ra lệnh cho cả bên dân sự cả bên quân sự Thì nó đúng hơn Thì cuối cùng ông Dương Văn Minh ông cũng đồng ý Ông Tùng cũng soạn văn bản tiếp nhận đầu hàng để mình đọc Riêng Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa Vũ Văn Mẫu tự nói trực tiếp trước máy. Phóng sự của nhà báo Tây Đức cho biết thêm. Tôi cũng ghi âm lời phát biểu của ông Mẫu và ông chính ủy. Và rồi chúng tôi đi vào tòa nhà phụ nhỏ vào phòng thu thanh. Tôi ngồi ngay trước phía micro và bật băng của ba bài phát biểu. Minh ngồi bên tay trái tôi. Chính ủy, Mẫu và chỉ huy Phạm Xuân Thệ đứng đằng sau chúng tôi. Kỹ thuật viên ngồi phía bên kia cửa kính ngăn, yêu cầu bật máy lại. Lần này là để máy lại gần micro hơn và không quá to. Đúng lúc này, nhà báo kỳ nhân bấm máy ảnh. Bởi vì ờ, sự thật là điều duy nhất là duy nhất có một mình tôi chụp hình là cái điều thứ nhất nó cái lợi thế là nó như vậy. Điều thứ hai là mình biết cái khoảnh khắc của cái giờ phút lịch sử đó. Biết cái giờ đó là cái giờ đã kết thúc cuộc chiến tranh rồi. Bức ảnh được hãng AP, rồi sau đó rất nhiều hãng thông tấn thế giới nhanh chóng đăng tải. Họ gọi đây là hình ảnh sự kết thúc của Việt Nam Cộng Hòa. Trong ảnh, có một người chỉ tay vào giữa bàn, làm nhiều người khác thắc mắc. Phải chăng ông Dương Văn Minh bị đe dọa? Nhưng thực sự thì đó chỉ là động tác ra dấu đơn giản. Sắp xếp giữa tôi với cái đài phát thanh là chừng nào máy sẵn sàng ra dấu tôi chỉ ngón tay như thế này thì Galas sẽ mở máy thu bằng ngồi trong cái bàn như đọc vậy chứ thực sự là do máy cassette phát ngày hôm đó tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã đang cùng gia đình đánh đạn tại trường tiểu học Tân Định kề nhà thờ Tân Định đây là trường trung học cơ sở Hai Bà Trưng ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh hầu như tại đây Ông không rời chiếc radio cassette của người chị cho mượn, hồi hộp dò nghe tin tức. Buổi chiều đó thì tự nhiên thấy có cái cái cái phát uh, thanh là lạ. Mà phát thanh là lạ tôi bảo à chắc là có chữ thay đổi đây. Tôi chuẩn bị cái cái đĩa đó, cái băng đó. Wow. À, vào trong máy. Và bắt đầu là tôi bắt đầu có cái sự uh, uh, mà phát thanh mà mới đấy, tôi tôi thu âm cảnh và tôi tôi nghĩ rằng là ờ, không phải tôi chỉ có nghe mà thôi bởi vì mình là nhân chứng mà mình là người cái chuyên nghiệp của mình là nghiên cứu sử bởi vì hồi đó là tôi là ờ, chủ biên đọc sách sử địa mà chiếc băng cassette hiệu Cherry 90 phút băng nhạc cũ này đã ghi lại buổi phát thanh đầu tiên do Nguyễn Hữu Thái trực tiếp dẫn và ngay sau đó là tuyên bố đầu hàng của người đứng đầu chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Tôi, Đại tướng Lương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn, kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng Hòa hạ vũ khí đầu hàng trong điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tôi tuyên bố chính quyền Sài Gòn từ trung ương đến địa phương phải giải tán hoàn toàn từ trung ương đến địa phương ba lại cho chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, tôi, giáo sư Vũ Văn Mẫu, Thủ tướng kêu gọi tất cả các tầng lớp đồng bào vui vẻ chào mừng ngày hòa bình của dân tộc và trở lại sinh hoạt bình thường. Các nhân viên của các cơ quan hành tránh quay trở về vị trí cũ theo sự hướng dẫn của chính quyền cách mạng. Chúng tôi đại diện lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam long trọng tuyên bố thành phố Sài Gòn đã được giải phóng hoàn toàn, chấp nhận sự đầu hàng không điều kiện của tướng Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn. Băng phát xong lần thứ nhất, chính ủy Bùi Văn Tùng và đại úy Phạm Xuân Thệ đưa hai ông Dương Văn Minh và Vũ Văn Mẫu trở lại dinh độc lập Cựu Chủ tịch Tổng hội sinh viên Sài Gòn Nguyễn Hữu Thái tiếp tục ở lại đài, kêu gọi các giới công nông dân trí Sài Gòn đến đài, nói lên ý kiến và lời kêu gọi của mình, được nhiều người hưởng ứng. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sau bài phát biểu ngắn đã hát ca khúc Nối vòng tay lớn, không đàn nhưng được đệm bằng tiếng vỗ tay của những người trong phòng. Từ Bắc Hồ Nam nổi liền năm tay, ta đi từ Đông Hoa vô biển xanh sông đất nơi liền một phòng việt nam biển xanh sông đất nơi liền một phòng việt nam xin nhận biết. Trong thời gian những lời kêu gọi phát đi từ Đài Phát thanh Sài Gòn thì trong dinh độc lập, quân giải phóng đã tràn vào. Các phóng viên tranh thủ tác nghiệp, mỗi người một tình huống khác nhau. Từ sáng sớm, phóng viên ảnh Hoàng Văn Cường làm cho hãng thông tấn UPI của Hoa Kỳ nhận được chỉ thị của hãng từ Mỹ, liền đánh xe ra xa lộ Sài Gòn, Biên Hòa, đón được một đoàn tăng quân giải phóng và được lên xe chỉ đường cho xe tiến vào dinh độc lập. Vào đến cái dinh này, tôi thấy thiêng liêng quá, mà cái xe tôi á, hút cái cổng, hút cái cổng đầu tiên, thì đứt cái dây sen thật sự tôi mới nhảy bộ xuống tôi chạy từ cổng đó tôi chạy bộ vào cái đầu tiên của tôi là tôi thấy một viên sĩ quan à, à, xe tăng là đầu thì đội nón tay thì cầm mang tên và cái lá cờ chưa phụ à, xòa ra tôi bên cạnh tôi là có một cái à, đoàn phóng viên của tây đức là họ đang tác nghiệp thì tôi vội vàng tôi mới lấy máy tôi tôi ghi một tấm hình của sau này mới biết anh đó là anh thận Chiến tranh Việt Nam kết thúc, nữ phóng viên Pháp Françoise de Minde đến các vùng chiến sự nóng bỏng khác trên thế giới. Bà là phóng viên nữ đầu tiên được trao giải thưởng ảnh báo chí thế giới vào năm 1976. Năm 1995, bà là khách mời danh dự của nhà nước Việt Nam sang dự lễ kỷ niệm 20 năm giải phóng miền Nam. Bà đã tặng các bức ảnh mà bà chụp được vào những phút cuối cùng của chiến tranh Việt Nam, đi tìm và gặp những chiến sĩ xe tăng trong ảnh của bà. Bà qua đời năm 2008 tại quê hương, được vinh danh là nữ nhà báo dũng cảm nhất nước Pháp. Trở lại quê nhà sau chiến tranh Việt Nam, nhà báo Tây Đức Boris Galas lập tức bắt tay vào chủ biên cuốn sách Ho Chi Minh Stad Die Stunde Nun được xuất bản tháng 9 năm 1975. Tập hợp các bài báo của chính nhà báo phương Tây nổi tiếng viết tại Sài Gòn quanh thời điểm 30 tháng 4 1975. Sách được tái bản nhiều lần. Tiếc là ông qua đời năm 1990 vì bệnh hiểm nghèo. Năm 2010, vợ ông, nữ nhà báo Mỹ Galas Kelly, là khách mời danh dự sang Việt Nam dự lễ kỷ niệm 35 năm Sài Gòn giải phóng. Nhân dịp này, bà tìm gặp chính ủy Bùi Văn Tùng, tặng ông cuốn sách nói trên. Ngay trong năm, Sách được dịch và xuất bản mang tên Thành phố Hồ Chí Minh giờ khác số 0. Cuốn sách là nguồn tư liệu quý, mang tình cảm tốt đẹp của nhân chứng Boris Galas và người bạn đời của ông với Việt Nam. Tối 30 tháng 4 năm 1975, bộ phận tiền phương của Đài Phát thanh Giải phóng tiếp quản Đài Phát thanh Sài Gòn. Từ tháng 9 năm 1976, mang tên mới là Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ngọc Hiếu đã hỗ trợ thông tin này. Ờ, Đài không ngừng phát triển với các trang thiết bị số hóa, đăng tải nội dung phong phú, phát trên ba làn sóng phủ khắp các tỉnh phía Nam và tiếp tục liên kết với đồng nghiệp phía Bắc. Đài giữ vững vị trí của một trung tâm phát thanh hiện đại, xứng đáng là tiếng nói của thành ủy, lãnh đạo và nhân dân thành phố mang tên bác. Sau giải phóng, Dinh độc lập còn có tên là Hội trường Thống nhất, Dinh Thống nhất Tháng 8 năm 2009, Dinh được nhà nước công nhận là một trong 10 di tích quốc gia đặc biệt đầu tiên trong cả nước. Di tích đặc biệt Dinh Độc Lập là nơi hội họp, tiếp khách của các cấp lãnh đạo trung ương, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, cũng là nơi đông đảo du khách trong nước và nước ngoài đến tham quan thưởng thức vẻ đẹp kiến trúc, dấu ấn cơ quan đầu não của một chính quyền từng tồn tại 21 năm.